kiểu gì Hữu gì Hữu Dực ca Tại sao Tại sao huynh phải làm vậy Tạ Phi Hữu Dực ca không gạt đệ Đệ biết Đệ biết Cao Hướng Thiện Mạng của tôi Đã trả cho ông rồi Ông tha cho tả phi đi Tại sao Tại sao Cao Hướng Thiện dạ. Hữu Dực ca Hữu Dực ca Quỳnh phải ráng lên Quỳnh nhất định phải ráng lên Tạ Phi Để nghe ta nói để nhất định phải nhớ Sống cho Thật tốt Nhất định Phải sống thật tốt Hữu Dực ca Được chết vì đệ Tuy chết mà sống Hữu Dực ca Hữu Dực ca Hữu Dực ca Hữu Dực ca Để không cho huynh chết Để không cho huynh chết Cao hướng thiện Tả phi Tả phi Ngươi nghe cho kỹ đây nếu ngươi còn dám làm kẻ địch của ta nữa Lần sau Kẻ chết Chính là người đàn bà mà ngươi yêu nhất Tại sao Tại sao lại đối với ta như vậy Tại sao phải hành hạ ta như vậy Cao hướng thiện Người sẽ bị trừng phạt Tại sao chứ các người đều rời khỏi ta Phản bội ta Ta Danh huynh phu quân Tha thứ doanh doanh không từ mà biệt Lúc đầu nếu không phải doanh doanh ngang bướng cố chấp Cũng không thể tạo thành bi kịch nhà tan cửa nát như hôm nay Khiến con chúng ta hàng trưởng Chết không nhắm mắt Tôi biết tất cả đều là do ông trời trừng phạt tôi Trừng phạt những tội lỗi mà năm đó tôi đã gây ra cho hàng cửu và ánh trúc Bây giờ Ông có thể bình an trở về trấn quan hỷ Hình như ông trời đã định sẵn một nhà ba người các người đoàn tụ Mọi chuyện không muốn nhắc lại Doanh doanh Chỉ có rời khỏi nơi phàm trần thế tục này Nếu ông khỏe mạnh Tôi càng hạnh phúc Doanh doanh tuyệt bút Hai người dứt giả rồi Lui xuống đi Dạ Tiểu thơ Đi sớm về sớm Đừng để tôi khó xử với tướng quân Yên tâm đi Tôi chỉ lấy ngân châm chữa trị cho phúc soái thôi Ông không cần lo Đa tạ sư gia đã ra tay giúp đỡ Dân yên ghi nhớ trong lòng Ai kêu tôi hứa với tiểu tổ tông nhà cô chứ Đi sớm về sớm Cầm lấy Đây là chìa khóa phòng Doanh doanh hạ tất làm vậy chứ Ông cho tôi đi đi Thiên hạ rộng lớn Bà có thể đi đâu chứ Thiên hạ rộng lớn Sẽ có chỗ cho tôi dung thân Doanh doanh Bà biết đó Thật ra tôi La Thành Tôi biết ông tốt với tôi Nhưng mà không đáng đâu Tôi đã làm sai rất nhiều Ông cho tôi đi đi Cũng qua nhiều năm rồi Còn gì không buông xuống được chứ Nghe tôi khuyên một câu Nếu bà không muốn gặp Ánh Trúc Vậy tôi sẽ tìm một cách điếm cho bà ông Bà dung thân trước Chúng ta mới tính kế lâu dài La Thành Tôi ở lại đây chính là người dư thừa Cho dù giữa Lưu Danh và Ánh Trúc Hay là giữa ông và Thiên Tiêu Tôi cũng đều là người dư thừa Doanh Doanh Tôi không cho phép bà nói vậy La Thành Bao nhiêu năm nay Bên cạnh ông Cũng không có một người bầu bạn Thiên Tiêu là người thật lòng với ông Ông phải đối xử tốt với người ta Tôi biết Già rồi Bên cạnh có thêm một người có thể nói cười Cái đó rất tốt Doanh Doanh à Chuyện của lúc trước Chúng ta đừng nhắc lại nữa Tôi cũng quên rồi Bà cũng mau quên đi La Thành Người của Trấn Quan Hỷ Không có ai muốn thấy bà rời khỏi Người của Tiêu Cục Tứ Hải Mỗi một người đều rất tốt Cho họ một chút thời gian Cũng cho bản thân một chút thời gian Được không Cô bị sao vậy Cô năm lần bảy lượt đến chọc giận tôi Rốt cuộc cô muốn sao đây Đầu của Huynh bị thương Mọi chỉ muốn đến xem thử Đầu của tôi bị thương ở đâu Cô nhìn đi Cô nhìn à? đi Sao tôi lại bị thương chứ Sao Huynh lại biến thành như vậy Tôi biến thành cái gì Ngày nào cô cũng tìm đến một đại phu đến khám bệnh cho tôi tao phúc soái tôi có bệnh gì Tôi thấy người có bệnh là cô chứ không phải tôi Phúc soái Mụ không biết Thì sao mình đáng ghét như vậy Muội Sẽ không đến đây nữa Nhưng mà Hôm nay có thể cho mụ thử một lần nữa không Rốt cuộc cô muốn thử cái gì Nếu hôm nay mụ không được nữa Sẽ triệt để bỏ cuộc Mụ không đến phiền huynh nữa đâu Rốt cuộc cô muốn sao đây Cha cô Cha cô muốn liên hợp với tả phi hãm hại cha tôi Còn cô Cô lại đây mèo khóc chuột Giả từ đi Số cuộc cô muốn sao hả Cả nhà cô muốn sao đây Cô muốn tôi làm sao đây Tôi xin cô lập tức trở về Tôi muốn nghỉ ngơi Cô ra ngoài đi Phúc soái cô không nhớ mùi sao Tôi không nhớ tôi không nhớ gì cả Tôi không nhớ Vậy huynh có nhớ Lần đầu tiên mùi giả làm thần y châu dân Cầm lấy chổi sát để trừng phạt huynh không Còn nữa Còn nữa Mùi Tam lục Cặp đệ Một đám người chúng ta Ở đầu đường mãi ngại kiếm tiền Sao có thể được Tôi được được là cao phúc soái Sao có thể cùng mọi người kiếm tiền được chứ Sao có thể Cô đừng nói nữa Còn có một lần Huynh bị ám khí đã thương hôn mê hai ngày hai đêm Một đám người bảo Huynh Cậu Phúc cho Huynh Cậu dụ cho Huynh Huynh cũng quên rồi sao Chúng ta đã định thân Miếng ngọc bội đó là tính vật định thân Mà cha muội cho huynh Còn có Còn có hậu viên mà huynh bố trí cho muội Còn nữa Huynh quỳ ở trước nhà muội Lấy roi đánh còn nữa Cầu xin cha muội tha thứ cho huynh Huynh cũng quên rồi sao Huynh không nhớ bất cứ chuyện gì hết sao Ta không nhớ Phúc xoáy Phúc xoáy Phúc xoáy Phúc xoáy Phúc xoáy Không Phúc xoáy Phúc Xuân Phúc Xuân Cuối cùng ta nhớ ra rồi Ta nhớ ra rồi Ta nhớ ra rồi Cuối cùng ta nhớ ra rồi Cuối cùng ta nhớ ra rồi Phúc Soái Mụ biết huynh nhất định sẽ không quên muội mà Nhất định không Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Chỉ cần huynh không sao Vậy thì đủ rồi Dân yên Lần này ta sẽ không để mất muội nữa đâu Sau này ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội Có được không được Được Lão gia Có tình trạng gì không Theo tình báo đáng tin Người đàn bà họ lãnh đó hiện đang trốn ở trong trốn quan hệ Ả à là vì ta mà đến Sẽ không dễ dàng bỏ đi đâu Ả à có hành động gì mới Người này hành vi cẩn thận Tạm thời còn chưa có tin gì Nhưng mà Nhưng mà cái gì Dân tướng quân không khỏe trong người Nói với người ngoài là bệnh nặng Nhưng trong phủ lại không có dấu vết đại phu ra vào Được Ta biết rồi Lão gia Dựa theo ông canh dặn Huynh đệ chúng tôi luôn giám sát đồ đệ họ lãnh đó Giữa họ không có liên lạc gì Không thể lơ là sơ ý Họ sẽ bất chấp tất cả Tập hợp sức mạnh để đối phó ta Canh chừng kỹ cho ta Dạ Tòa đoán dân trung thanh Cũng không dám dở trò trước mặt ta Bên nặng bên nhẹ Hắn cũng biết mà đo lường Phúc soái muội là dân yên đây Huynh mở cửa đi Phúc soái Huynh phải ăn gì chứ Phúc soái à Phúc soái Phúc soái Huynh mở cửa đi Phúc soái là muội đây Nhị tỷ xảy ra chuyện gì Phúc soái đã nhốt mình trong đó cả ngày rồi Không ăn cũng không uống Không phải cao quân đã khỏe lại rồi sao Tại sao lại như vậy Hình như là lúc bị bắt cóc Đã chịu kích thích gì đó Nói vậy Tất cả hành vi của Cao Hướng Thiện Chắc Cao Huynh đã biết hết rồi Nên mới đóng cửa không gặp ai Thì ra Cao Phúc Soái đã biết cha hắn là một người xấu Cao Phúc Soái có gì đáng giận chứ Cha hắn là cha hắn Hắn là hắn chứ Dựa vào đâu mà bắt hắn chịu nhiều quốc cước như vậy Cặp đệ à À? Cao Phúc Soái Cha huynh là cha huynh Huynh là huynh Đừng học làm rồi rút đầu nữa Vậy không có ích gì đâu tập đệ à Bỏ đi Đi thôi Đi thôi Dân yên Ta xin lỗi Muội đi trước đi Ta đánh lạc hướng họ Được cẩn thận Thì ra là hai người Lâu quá không gặp Ta khuyên hai người Vẫn là đừng đi theo cao hướng thiện nữa Đi đi Đi Sư phụ Lâu rồi không có nghe con gọi một tiếng sư phụ Sư phụ Tại sao người luôn né tránh không gặp con Gặp hay không gặp Có gì khác biệt chứ Ta không muốn con Cuốn vào sự phân tranh giữa ta và Đông Phương bất hối nữa Sư phụ Người ở Sơn Động thả đi Phúc soái Cho nên Người định buông bỏ tất cả Ân quán giữa ta và hắn không phải chỉ đơn giản một câu bỏ xuống Thì có thể kết liễu Sư phụ Đông Phương bất hối Bây giờ khí thế đang thịnh Thì dù công lực của người đã hồi phục chín phần Cũng chưa chắc là đối thủ của hắn Sở Nguyệt Hôm nay ta tìm con đến Chỉ là muốn nói chuyện Không bàn giang hồ Không bàn thù địch Sư phụ từ nhỏ Ta đã huấn luyện con thành một người không động Một là Không muốn con bị tình làm tổn thương giống như ta Còn nữa Chính là hy vọng con có một ngày Có thể trả thù rửa hận giùm ta Bao nhiêu năm nay Con có hận ta không? Chúng ta nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm nay Ở trong mắt con Đã coi người là mẹ ruột của con từ sớm rồi Mẹ ruột Ta thật mong con trai của ta Cũng có thể gọi ta một tiếng mẹ giống như con Tên ác nhân Đông Phương bất hối Hắn quỷ đi cả đời ta Không sư phụ Người còn con mà Không Còn khác với ta Con đã tìm được người thân của mình Ta không thể giam cầm con ở bên cạnh của ta nữa Ta còn có chuyện phải làm Không sư phụ Con cầu xin người Người đừng hành động nông nổi Đông Phương bất hối Hắn không có nhân tính đâu Ta đã truyền lời cho ta sai của hắn Ta muốn quyết một trận tử chiến với hắn Không, sư phụ, người không thể Sở Nguyệt Hôm nay sư phụ đến gặp con Chính là muốn gặp mặt con lần cuối cùng Đây là võ công tuyệt học Cả đời của cha ta Tiếc là không có hậu nhân Hôm nay ta truyền nó lại cho con Cũng không uổng chúng ta từng là sư đồ Không sư phụ Chúng ta rời khỏi chỗ này Làm lại từ đầu Người tin con đi Ý của ta đã quyết Con đừng khuyên ta nữa Thì dù ta không đi tìm hắn Hắn cũng không cho ta sống trên đời này đâu Sư phụ nghe lời con đi còn Tả Phi la Thành Thúc Chúng con sẽ giúp cho người Ta không có dự định Có thể sống mà rời khỏi Chỉ cần giết chết hắn Ta chết không hối tiếc Giết chết hắn Là sự từ biệt cuối cùng của ta Từ đâu đến thì làm lại từ đâu ở đó Sư phụ đừng mà Đừng mà Năm đó Ta không có ý nuôi dưỡng con Sư phụ Sở đại tướng quân Ở trên đường vào kinh diện thánh Bị kẻ khác sát hại Là ai Là ai đã giết cả nhà con Đông phương bất hối Mặc dù đã hạ sát thủ Nhưng năm đó Chẳng qua hắn cũng chỉ là công cụ tiêu ta cho người ta Thì ra Đông Phương bất hối Cũng là kẻ thù giết cha của con Vậy người sau lưng chỉ thị là ai Sư phụ cũng là gần đây mới biết được Sở Nguyệt Hãy quên đi Đừng trở thành ta thứ hai Sư phụ Sư phụ Người muốn đi đâu Sư phụ Khuya như vậy rồi Sao mẹ ta còn chưa ngủ nữa Quynh xem Căn phòng này cũng sáng đèn Quynh nói Người làm con như Quynh có phải quá tàn nhẫn không muội nói bậy gì vậy Nếu ông trời tin thật sẽ phạt ta đó Ông trời đừng nghe thấy nha Con chỉ nói đùa thôi Ông đừng tin nha Ông đừng tin nha Đừng tin đừng tin Đừng tin Tập à? đệ à, à? Mùi nói Có phải ta làm sai thật không Dĩ nhiên rồi Là sai lầm lớn Quỳnh nói bao nhiêu năm nay Gặp một người khó khăn biết mấy Sao Quỳnh lại khiến mình thành cục đá cản đường chứ Lôi Tứ Hải Tuy không phải là cha ruột của muội Nhưng ông ấy cho muội ăn Cho muội ở Nên muội cũng à. gọi ông ấy một tiếng cha Đời người rất ngắn ngủi Dĩ nhiên phải sống vui vẻ một chút Sao phải tính toán chứ Cùng muội ngắm mặt trời mọc Cùng nhau xông vào ổ thổ phỉ Mỗi một ngày ở chung với nhau Ta đều cảm thấy y như giấc mơ vậy Mụ đã biết Mụ chính là một vua phá hoại Trước giờ chưa từng làm đúng chuyện gì nhưng mà Có thể làm cho mọi người vui vẻ Thì mụ đã mãn nguyện rồi Không Mụ đã làm được một chuyện đúng nhất Chính là để ta gặp được muội Quỳnh nói chuyện ớn lạnh quá đi Ớn lạnh quá Tạ Phi huynh thần sắp quản hốt Đã gặp chuyện gì sao lãnh mai điểm quyền của sở nguyệt còn nói muốn quyết một trận tự chiến với cao hướng thiện sau đó thì biến mất đại ma đầu muốn giết người sao chúng ta mà đi giúp đi cao hướng thiện đã biến thành một tên ác ma chỉ dựa vào một mình sư phụ sở nguyện e là giữ nhiều lành ít Tới giờ mà sở nguyệt cô nương còn chưa về Nhất định còn chưa tìm được sư phụ cổ Phải Tôi và sở nguyệt chia nhau đi tìm Nhưng không thấy người đâu Vậy phải làm sao Nếu không trừ đi đại ma đầu Vậy tiêu cục tiếng hải chúng ta Cũng khó thoát khỏi ma trưởng Tiểu thơ Tiểu thơ Cặp đệ đang gây rối ở ngoài Cô mau đi xin thử đi Đừng chạy Hai vị tiểu tổ tông Tha cho tôi đi Làm hạ nhân như tôi chỉ có chuyển lời Đâu là mạng làm chủ chứ Sao vậy Xảy ra chuyện gì tỷ Sư Giang hiếp muội Cặp đệ có gì từ từ nói Chúng tôi muốn cầu kiến dân tướng quân Nhưng vị sư gia này không chịu đi thông báo Cha tôi gần đây sức khỏe không tốt Không chịu gặp ai cả Luôn mẹ tôi cũng không vào phòng sách của ông ấy được Đừng nói là hai người Nhưng mà Nhưng bây giờ là lúc Sợi tóc bị treo lên Rất rất quan trọng Ngàn cơn treo sợi tóc Phải phải Chính là câu này Tỷ Bây giờ tên đại ma đầu cao hướng thiện Muốn quyết đấu với sư phụ của tỷ Tỷ mau đi mời dân tướng quân xuất binh giúp đỡ đi Nếu không Đợi đợi ma đầu sau khi giết chết sư phụ của đại tỷ Thì sẽ đến giết tam lục Chạy đi đâu vậy Nếu ông không mời tướng quân ra đây Tôi sẽ nhéo sức lỗ tai của ông đó Tôi đã cố hết sức rồi Sư gia Làm phiền ông nói với cha tôi một tiếng Nói tôi có chuyện gấp tìm ông ấy Tiểu thơ Không phải tôi không nói Tôi nói cũng vô dụng thôi Tướng quân có lệnh Gần đây không gặp ai cả Bao gồm tôi trong đó nữa Ánh Trúc Mấy năm nay Bà vẫn khỏe chứ Có tam lục ở bên tôi Tôi sống rất khỏe Là tôi có lỗi với bà Có lỗi với tam lục Ông lại không biết sự tồn tại của tam lục Có lỗi gì chứ Ánh Trúc Bà nói vậy là đang trách tôi sao Không Tôi không trách Năm đó Có quá nhiều chuyện hiểu lầm lẫn nhau Tới bây giờ tôi cũng hận bản thân mình Lúc đầu tại sao nghe theo lời cha Làm khổ bà cả đời Chúng ta cũng đã già rồi Chuyện của quá khứ Ông đừng nói nữa Phải, phải Không nhắc Không nhắc thì thôi Ngoài này gió lớn Hay là ông vào trong nghỉ ngơi đi Ánh Trúc à Cái này Tôi luôn giữ bên mình Ông còn giữ nó làm gì chứ Nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi Tôi biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa Tôi thật sự Thật sự muốn tam lục Gọi tôi một tiếng cha Tam lục nó rất cứng đầu giống ông Ông cho nó thêm chút thời gian đi Phải Con trai của tôi Có thể không giống tôi sao Chỉ là đừng giống như tôi Cả đời Đều sống trong rây rứt Đừng nói nữa Đừng nói nữa Tôi đã nợ bà quá nhiều Nếu không phải là Thành Chăm sóc mẹ con bà bao nhiêu năm qua E là Tôi cũng không còn cơ hội gặp lại bà nữa là đại ca là một người tốt Phu nhân của ông Cũng sắp xếp thỏa đáng Có thiên tiêu chăm sóc Ông cứ yên tâm đi Doanh doanh Cũng có nỗi khổ của bà ấy Bà đừng trách bà ấy Bà ấy là Lưu phu nhân mà ông chính thức cưới về Tôi không trách bà ấy đâu Đại tỷ Sao tỷ lại đến đây Sư gia, xin lỗi Sự việc khẩn cấp Tôi chỉ có thể dùng cách này ép dân đại tướng quân ra mặt Đừng mà, đừng mà, đừng mà Nữ hiệp, tôi đau quá, tôi đau Tiểu Ma Hoa, mau thông báo xuống dưới Nói ta đã bắt cóc sư gia Kêu dân đại tướng quân mau cho muốn gặp ta Được Không cần phiền phức đâu Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Cha sao vậy Ông có biết Nằm ở dưới nước sông lạnh lẽo này Là mùi vị gì không Trước giờ ta chưa từng nghĩ Hôm nay còn có thể nhìn thấy bà ở đây Nước sông Từng chút từng chút một Ngắm vào da thịt của tôi Ngắm vào xương cốt của tôi Lạnh thấu tim của ta Lạnh tới nỗi làm ta thức tỉnh Để ta nhìn thấy Quá khứ của chúng ta Quá khứ Tất cả đã qua hết rồi Ta thật không hiểu Tại sao hôm nay bà còn đến đây tự tìm đường chết Đông Phương bất hối Ông không có nghe nói sao Chết ở đâu Thì sẽ sống lại ở đó Còn chưa có ai có thể sống đến lần thứ hai ở trong tay Của Đông Phương bất hối này Bà cũng không ngoại lệ Đông Phương bất hối Tuyệt học độc giả lãnh môn Trong lúc chết mới có thể chân khí ép người nếu có thể sống lại Thì sẽ thiên hạ vô địch Ông quên rồi à Đó đều là lời đồn trong giang hồ Không đáng tin Muốn nhiễu loạn tâm trí của ta sao Đông Phương bất hối Ông sợ rồi Ông sợ thật rồi Thì ra mạng của ông Còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì Ở trong lòng ông không có mạng Đều là không Tại sao còn phải thả phúc soái đi chứ Ông không xứng đáng có đứa con ngoan như vậy Con trai ông Đồng ý dùng tính mạng của mình Để rửa sạch tội lỗi của ông Nó rất có tình có nghĩa Đáng tiếc Nó có một người cha đại gian đại ác Định sẵn cả đời Bị người ta ghét bỏ <laughs> Ta thật là vui Ta có thể có một đứa con tốt như vậy Nhưng bà lại không có Bà không có đứa con trai tốt như vậy Có thể dưỡng già cho bà Không có ai dưỡng già Thì sao chứ Tới cuối cùng Đều là một khoảng hư không Cô độc tới già Tự tạo nghiệt Không đáng sống Dân tướng quân đã phi xin ông xuất binh giúp đỡ Cao Hướng Thiện sắp đại sai khác giới rồi Bây giờ Cao Hướng Thiện ở đâu Các người cũng không biết Làm sao có thể xuất binh giúp đỡ Thì ra tướng quân luôn âm thầm quan sát chúng tôi Tả Phi à Không phải ta không cứu Là ta thật sự không thể cứu Cha Cao Hướng Thiện trước giờ làm đủ chuyện ác Không phải cha không biết Bây giờ cha thấy chết không cứu Không phải sẽ phá hoại danh dự của cha sao Yên nhi Cha sợ một khi xuất binh Con sẽ không nhận người cha này nữa Tam lục Đây là ý gì chứ Phân tích giùm muội đi Dân tướng quân Ông làm vậy là trừ hại cho dân Là một chuyện tốt Sao ông phải nghĩ nhiều như vậy Yên nhi à nếu cha nói ra tất cả sự thật Còn có tha thứ cho cha không Cha Đây là Ở trên đường Sở đại tướng quân vào kinh diện thánh Bị người ta giết hại Là ai Là ai đã giết cả nhà con Đông Phương bất hối Mặc dù đã hạ sát thủ Nhưng năm đó Chẳng qua hắn cũng chỉ là công cụ tiêu tai cho người ta dân trung thành Không lẽ là ông Hiếm thấy ba tỷ mụ con đều ở đây Có những chuyện Cha không muốn che giấu nữa Dân trung thanh Ông không thể là Phải Ta chính là hung thủ thật sự hại các người nhà tan cửa nát Sở Nguyệt Đại tỷ, thả tướng quân ra Ra ngoài cho hết cho ta Thì ra Ông chính là kẻ đứng sau lưng mà sư phụ ta nói Đại tỷ Dù sao ông ấy cũng nuôi muội mười mấy năm Muội cầu xin tỷ Xin tỷ hãy nghe ông ấy giải thích đi Y nhi Nhị tỷ chỉ đừng cầu xin giùm hắn Hắn là cùng một bọn với tên ma đầu đó Hắn là hung thủ giết hại cha mẹ của chúng ta Không thể nào Không thể nào Cha không thể giết người được đúng không Cha Cha nói đi Cha nói đi Yên nhi Lúc đầu Sở gia của con rất được trọng dụng Vào kinh diễn thánh Ta lo sẽ ảnh hưởng đến địa vị trong triều của ta Nên xin cao hướng thiện giúp đỡ Ngăn cản nhà con vào kinh Cho nên Ông ấy vì tư lợi của một mình Kêu cao hướng thiện hạ sát thủ hại cả nhà chúng tôi Không có Tôi không có Tôi vốn không ngờ Cao hướng thiện lại tàn nhẫn như vậy Tôi chỉ kêu hắn đặt cạm bẫy trên đường Nhưng hắn dòm ngó tài sản của sở gia đã lâu Lại muốn mượn chuyện này để khống chế ta Mới tạo thành bi kịch như vậy Đều tại ta. ta上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定今生就无缘了吗？为什么？ 累的无半点差别。楚玉刚想失去双亲，两个妹妹也就此一世。云野和娘一样的背影。吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，吉续。 不要这样子惩罚我了，好吗？雨烟，对不起。你给我挺住！不是，我这次不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师母。卓远，我什么都没有。陈三友，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 花生啊，是要早生贵子。小天爷，没看见，没看见啊！云烟。我这一辈子都不会再错过你了。主月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。